mình ơn lễ bạn nên mộng giới mơ mình chưa quyến chưa phải tình nhân khi bên duyên rồi cày mối giới trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm mà sao tóc bầu đang kề mắt